Kính thưa cô Ban Chiếu, ngày hôm nay Văn phòng Đai Chi Tiên Du tổ chức một buổi lễ chi trả phần lợi cho à, khách hàng không may tử vong do bệnh nghèo. Thì, à, trong buổi sáng hôm nay Trương đã có mặt tại à, gia đình nhà khách hàng và đây chính là cái không gian của buổi lễ chi trả à, mặc dù thời tiết hôm nay à, không được đẹp là do có bị à, mưa à, ít phút nữa thì chương trình sẽ được diễn ra À, về cái thông tin chi tiết và cụ thể thì sẽ được chương tiết lộ sau ít phút nữa. Quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu buổi hội thảo ngày hôm nay chưa? Rồi. Vâng, nếu như quý vị đã sẵn sàng buổi hội thảo chi trả quyền lợi của công ty bảo hiểm đây chi, chi phép được bắt đầu. Xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi hội thảo kế hoạch tài chính ưu việt và chăm sóc sức khỏe gia đình của công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam ngày hôm nay. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi là Ngô Mạnh Chiến, hiện đang là quản lý kinh doanh của công ty Daichinai Việt Nam. Thay mặt bộ phận phát triển kinh doanh của công ty, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị là kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhân đây, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian quý báu của mình để tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bà Chiên đã tạo điều kiện giúp đỡ để chúng tôi có thể thực hiện buổi hội thảo ngày hôm nay. Thưa quý vị, về tham dự với chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của Giám đốc Phát triển Kinh doanh tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Quốc Việt. Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của chị Đào Thị Bắc, trưởng phòng kinh doanh tỉnh Bắc Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của trưởng phòng kinh doanh tỉnh Bắc Ninh, chị Trần Thị Thông. Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của anh Lê Trọng Trương, trưởng phòng kinh doanh tỉnh Bắc Ninh cùng toàn thể các anh chị là quản lý chuyên viên tư vấn tài chính những người đã hân hạnh kính mời quý vị có mặt đây ngày hôm nay đề nghị tất cả các anh chị là tư vấn tài chính của công ty Dajin Life Việt Nam có thể đứng dậy Dạ vâng, quý vị có thể dành cho anh chị một tràng pháo tay được không Đặc biệt, đó là sự hiện diện của đông đảo quý cô bác anh chị đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Đấy thì chúng ta thêm một lần nữa nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, ngay sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tỉnh Bắc Ninh lên chia sẻ đến quý vị những nội dung trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời anh. Vâng, thưa quý vị khách hàng, ờ, ngày hôm nay khi mà Việt ờ, chạy xe từ Hà Nội về với Bắc Linh, Việt có một cái cảm xúc nó rất là rất là xúc động, rất là bồi hồi. Ở trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta đến với nhau trên một cái không khí, ờ, một cái tiết trời rất là đẹp, phải không ạ? nhưng ờ, chúng ta lại ờ, có một cái giây phút chia ly thì thưa quý vị ờ, tôi đại diện cho ban giám đốc công ty Đài Chị Lai Việt Nam tôi về đây để làm một cái lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong tới cho gia đình khách hàng và thưa quý vị vừa lẫy vừa rồi thì tôi cũng với chị Chiên vào thắp hương và tôi cũng thầm là tôi xin phép anh xin phép gia đình xin phép chúng ta có một cái chương trình hội thảo để tôi đại diện cho ban giám đốc công ty và đại diện cho tất cả các anh chị em là cán bộ công nhân viên của Đài Truyền đài Việt Nam. Và ngày hôm nay thì à, có các anh chị là trưởng phòng kinh doanh, các anh chị là quản lý kinh doanh và có các anh chị là tư vấn viên ở tại địa phương tại đây đã mời quý cô bác tới tham dự cho chương trình này. Và thưa quý vị, vừa rồi thì tôi đã xin phép và bây giờ thì có lẽ rằng chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để chúng ta tiễn đưa người đi và chúng ta cùng hy vọng rằng người ở ta sẽ thêm cái sự bình an hơn xin mời quý vị và cô bác chúng ta cùng đến tận vâng thưa quý vị một phút màn niệm được bắt đầu vâng xin hết cảm ơn quý bác cảm ơn quý anh chị chúng ta cùng bàn bạc trong cuộc đời mỗi con người thì quý vị có thể thấy rằng chúng ta luôn luôn được uh, cái thế giới này luôn luôn được bố mẹ chúng ta sinh ra chúng ta chúng ta có mặt ở trên đời này chúng ta thầm cảm ơn cái người cha người mẹ đã sinh thành chúng ta thầm cảm ơn cái thế giới này đã cho chúng ta không khí đã cho chúng ta nước uống và đã cho chúng ta thức ăn để chúng ta có được với nhau như cái giờ phút như ngày hôm nay tất cả chúng ta ngồi đây chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống thật là an lành an nhiên nhưng cuộc đời thì có người đi người ở và trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta dành một lời tiễn biệt người ra đi và thưa quý vị người ra đi thì họ luôn luôn mong muốn rằng là người ở lại phải vui vẻ phải uh, có một cái tâm lý nó thật là vững chắc để lo cho các con của mình và thưa quý vị có những người ra đi người ta đã để lại cho gia đình mình hàng trăm triệu đồng để lại cho gia đình mình hàng tỷ đồng và có những người ra đi thì họ không để lại đồng nào cho gia đình mình cả tôi nói ra cái câu chuyện này thì có lẽ để cho quý cô bác quý anh chị chúng ta cùng hình dung là những người ra đi để lại cho gia đình mình hàng trăm triệu đồng như trong cuộc chi trả ngày hôm nay thì đây là một người cha một người chồng một người con làm tròn cái trách nhiệm làm tròn cái chữ hiếu của mình với bố mẹ mình và làm tròn cái trách nhiệm người cha người chồng với vợ mình và với các con của mình và thưa quý vị trong chúng ta ngồi đây thì có lẽ tất cả quý vị chúng ta đều mong muốn rằng tôi sẽ có một cái lá chắn nào đó để bảo vệ cho mình và ngày hôm nay tôi đại diện cho Dai Chilai Việt Nam muốn về đây để giới thiệu cho cô bác cái sản phẩm những cái điều gì đó nó thật là tuyệt vời của công ty bảo hiểm thọ Dai Chilai Việt Nam. Và thưa quý vị, trước tiên thì ờ, tôi cũng xin phép được ờ, gửi tới cho quý vị đôi lét về Dai Chilai Việt Nam. Để cho quý vị chúng ta cùng hiểu rõ hơn về công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Chi. Chúng tôi đến từ đất nước nào? và vừa rồi Việt đã chiếu cho quý vị cô bác ở ờ, cái một đoạn clip liên quan đến lịch sử hình thành của Đài Chi Lai Việt Nam và cái người sáng lập lên cho Đài Chi Lai Việt Nam có đến ngày hôm nay và thưa quý vị Đài Chi Lai Việt Nam của chúng tôi thì ờ, quý vị đã biết được thì Đài Chi Lai Việt Nam là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có mặt ở trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam của chúng ta đã có đâu đó trên 25 và Dai Chi Lai Việt Nam chúng tôi đã có mặt ở tại Việt Nam đâu đó 15 năm Đã đủ và đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng, tin yêu tới cho công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Chi Lai Và thưa quý vị, trụ sở chính của chúng tôi ở tại thành phố Hồ Chí Minh Tòa nhà Dai Chi Lai 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Và thưa quý vị, công ty chúng tôi đã gắn bó với Việt Nam đâu đó 14-15 năm rồi và đang trên Việt Nam chúng tôi đã có là hơn 290 văn phòng trên toàn quốc đặc biệt ở tại tỉnh Bắc Ninh thì chúng tôi có tận 9 văn phòng bao khắp toàn bộ các cái huyện các thành phố của tại của tỉnh Bắc Ninh và thưa quý vị tôi biết có thể bạn không cần bảo hiểm nhân thọ nhưng rất có thể bạn sẽ cần thêm rất nhiều tiền vào lúc quan trọng nhất vào lúc bất ngờ nhất của cuộc đời bạn chỉ có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ khi mình cảm thấy chưa cần Có nghĩa là cái lúc này chúng ta đang khỏe mạnh, chúng ta đang cảm thấy chưa cần bảo hiểm nhân thọ Nhưng đến cái lúc cần rồi ấy, cái lúc nằm trong bệnh viện rồi ấy Thì chả công ty bảo hiểm nhân thọ nào đồng ý bảo vệ cho quý vị đâu Tại vì chúng tôi chỉ bảo vệ quý vị khi quý vị khỏe mạnh chứ Sau này có rủi ro chúng tôi còn bảo vệ tiếp chứ Đúng không ạ? chúng tôi còn chi trả quyền lợi cho chứ còn bây giờ mà chúng tôi ký được cho những khách hàng mà nằm trong bệnh viện thì thưa quý vị tôi không cần phải đến đây tôi cứ vác cái ghế ra bệnh viện bạch mai ấy, vác ghế ra bệnh viện kinh bắc ấy một ngày ký được hàng cân bảo hiểm phải không ạ nhưng ngày hôm nay tôi muốn về đây để gặp những anh chị gặp những cô bác vẫn đang còn khỏe mạnh như này để bảo vệ để sau này quý vị có bị làm sao ấy thì chúng tôi sẽ bảo vệ cho quý vị thì đó chính là giá trị và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ và thưa quý vị ngày hôm nay tôi đại diện cho ban giám đốc công ty về đây thực hiện lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm và thưa quý vị đến đây thì có lẽ rằng tôi đã chia sẻ với quý vị toàn bộ ý nghĩa và sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Chilai Việt Nam ngay bây giờ có lẽ rằng tôi xin mời chị vợ của gia đình khách hàng xin mời chị Chiêm cùng đứng dậy xin mời toàn thể tất cả các anh chị em là cán bộ công nhân viên của Đài Chinai Việt Nam chúng ta cùng đứng lên trên đây và tôi sẽ đọc quyết định chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho gia đình khách hàng anh Trịnh Đức Khánh tên khách hàng vâng thưa quý vị trên tay của tôi ở đây là ba cọc tiền và ba cọc tiền này sẽ được đếm ở trên cái máy đếm tiền này và sẽ được chi trả luôn cho gia đình khách hàng của chúng tôi trong cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay Vâng thưa quý vị, tôi Giám đốc phát triển kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ Đai Chi Lai Việt Nam họ tên đầy đủ Nguyễn Quốc Việt ngày hôm nay tôi đại diện cho công ty về đọc quyết định chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình vâng, khách hàng công ty bảo hiểm nhân họ Đại Chi Lai Việt Nam văn phòng tổng đại lý Tiền Dục ngày hôm nay là ngày mà Đại Chi Lai Việt Nam chúng tôi về đọc quyết định về làm một cái lễ chi trả về làm tròn vai trò và trách nhiệm của công ty của đại lý thực hiện tới cho khách hàng của mình chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho khách hàng anh Trịnh Đức Khánh số tiền bảo hiểm là 400 triệu đồng có lẽ 146.000 đồng và thưa quý vị khách hàng anh Trịnh Đức Khánh ở tại địa chỉ Phù Lang, Phù Lương, Quế Võ, Bắc Linh số hợp đồng bảo hiểm 0032 76 324 đây là căn cứ để giúp cho toàn thể quý vị chúng ta cùng xác minh về số tiền bảo hiểm, về quyền lợi bảo hiểm và gia đình khách hàng yên tâm trong thời gian sắp tới. Chúng ta có thể đến đây, chúng tôi đang làm tròn vai trò trách nhiệm của công ty bảo hiểm bảo vệ cho khách hàng của mình. Và toàn bộ những anh chị em đang đứng ở đây là cán bộ công nhân viên, là tư vấn viên của Dai Chi Life Việt Nam ở tại khu vực tỉnh Bắc Ninh để chi trả để đọc quyết định và để mong muốn mang lại thêm nhiều những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nữa tới cho khách hàng của mình và ngay sau đây thưa quý vị chúng tôi sẽ thực hiện lễ trao quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của mình em mời chị Chiên cùng tiến lên sân Vâng thưa quý vị, ngay sau đây thì ờ, có lẽ rằng ờ, tôi đại diện cho ban giám công ty mời uh, người thân, gia đình khách hàng chị uh, chuyên ở đây, chị có thể chia sẻ đôi lời cho toàn thể quý vị cô bác, anh chị đã tham dự chương trình hội thảo chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, cho tôi xin chia sẻ mấy lời lên dòng chữ ạ. Kính thưa các anh chị đại diện công ty bảo hiểm Đại Chi, tôi tên là Đào Thị Chiên, vợ anh chị Đức Khánh. Tôi xin phép được nói đôi lời cảm ơn, cảm nhận, chia sẻ vừa qua. Chồng tôi là Trịnh Đức Khánh, mắc bệnh bệnh nghèo ngạo, không may qua đời cách đây nửa tháng. Trước đó được sự giới thiệu của chị Hiền, người quen, chồng tôi có tham gia bảo hiểm công ty Đại Chi trong lúc gia đình tôi gặp vô vàn khó khăn như thế, đại, đại diện công ty Dai Chi không những quan tâm, hỏi thăm, động viên về tinh thần mà còn giúp đỡ gia đình chúng tôi thanh toán nhiều khoản chi phí của bệnh viện. Ngày hôm nay, gia đình tôi nhận được một khoản tiền hỗ trợ như thế này thực sự rất cảm động. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin cảm ơn quý công ty, chúc công ty Dai Chi ngày càng phát triển và luôn đồng hành cùng những người dân như gia đình chúng tôi. Tôi xin cảm ơn ạ. Vâng, ờ, đại diện cho Đại Thị Lai Việt Nam, ờ, Việt cảm ơn chị Chiên, ờ, vợ của anh. Thưa quý vị, ngày hôm nay có nghĩa là một cái ngày mà vô cùng đặc biệt. Một cái cảm xúc khó để có thể diễn tả, vui buồn. Nhưng vui ở đây là tôi đang vui thay cho cho anh Khánh. Tại vì anh ra đi, nhưng anh đang làm tròn cái vai trò trách nhiệm của mình một cách thanh thản thưa quý vị. Còn buồn đây là buồn của người ở lại. Nhưng chị ơi, và cô bác, anh chị, gia đình, khách hàng ơi Chúng ta hãy nguôi ngoai nỗi buồn đi Và để chúng ta tiến về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở trong tương lai Chúng ta còn con cái Chúng ta còn tương lai Còn cả một tương lai phía trước nữa cơ mà Vậy Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho quý vị chúng ta hoàn thành cái tương lai đó Và hãy để cho Đai Chi Đai Việt Nam chúng tôi bảo vệ cho gia đình khách hàng Một lần nữa, cảm ơn quý vị Và cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đã lắng nghe Xin mời quý vị an toàn